anh yêu vội thế cứ thích mong lời trao chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian đêm nay bật khóc bên chắc yêu người sai lầm đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vã cho trái tim em nơi này tôi dâng trào ngày hôm nay em tình quên phải cố gắng bước qua chẳng thể nói thứ tha người đi làm tim em buồn vì những tổn thương hãy gieo lâu nay vất nát rồi chỉ biết khóc cười vậy thôi nếu anh là em em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian đêm nay bật khóc biết chưa yêu người sai lầm đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vàng cho trái tim em nơi này